là nơi các định tôi tình thì chân mình trái tim vâng lệnh vâng, vâng, vâng. đặt tên chùa mẹ lùng công lương trời trời có bầu nước trong neo này sẽ làm thanh sao cho bảy kim sao cung tình mười cho bảy kim sao đêm đêm châu mắt vào vào năm trước đâu là thế kỷ năm bốn ba khi trước công nguyên năm trước đầu nửa thế kỷ năm bốn ba khi trước công nguyên Phật sống tôi đèn hương chỉ toàn mâu nở tìm đường cứu dân có nhà nào trồi <laughs> nó đi một đồng touch, touch. nước sông thương uống đi liền bao quay đền thờ cao ngất non xanh 자. ảo thượng thân khăn lục đuôi đầu tay các thừa ngàn đâu đâu đã tìm đến từ mê chiều dành thơ làm bắc trời 嗯嗯嗯。